model của nó là NTM34BKL và đây là nội thất của bếp đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem nội thất và test những cái tính năng của nó